Và hiện tại đây đang có 66.600 này. Đó còn tầm hơn 30.000 nữa nha Nên các bạn làm luôn cho mình ha. Cũng như các bạn quan sát thấy đây là ngày kết thúc sự kiện là ngày 20 tháng 2 năm 2022 nha. Ok để tham gia lúc này chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn nha. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tải app ứng dụng Rice Wallet trên cửa hàng Google Play hoặc App Store nha. Bạn nào sử dụng hệ điều hành Android thì bạn tải trên cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đấy. Còn bạn nào sử dụng iOS của iPhone ấy, thì bạn tải trên App Store nha. Ở đây thì mình sẽ tải trên cửa hàng Google Play này. Các bạn nhấn vào Google Play ha. thì đây sẽ là một ứng dụng có tên là Price do Crypto Wallet này. Và bạn cũng có thể quan sát thấy này là hiện tại ứng dụng đang có hơn 10.000 lượt tải xuống nha. Ok các bạn nhấn vào cài đặt để tiến hành cài đặt lên trên thoại của chúng ta nha. Sau khi tải và cài đặt ứng dụng xong rồi, chúng ta tiến hành mở ứng dụng lên nha. Ok, thứ này sẽ là một giao diện như này. Bước theo các bạn nhấn vào Create Wallet để tiến hành tạo ví mới nha. Còn bạn nào có ví rồi, các bạn nhấn vào Import Wallet này. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào Create Wallet ha sau đó thì đây các bạn sẽ tiến hành nhập tên ví nha và các bạn có lưu ý nhé là tên ví giống như kiểu tên người dùng đấy thì bạn nên là viết liền không dấu a sau nhập tên ví xong rồi các bạn nhấn vào next để tiếp tục này rồi thì bước kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành tạo mã pin để bảo mật an toàn cho ví của chúng ta nha các bạn nhấn vào create pin code này thì ở đây các bạn sẽ tiến hành tạo mã pin gồm 6 chữ số nha ok sau nhập mã pin xong rồi bước kế tiếp thì các bạn sẽ tiến hành backup do wallet này có nghĩa là chúng ta sẽ tiến hành tạo mã để khôi phục phí nha thì đầu tiên các bạn sẽ tích chọn vào understand that I will not be able này đó sau đó nhấn vào backup nào ha thì này sẽ lên 12 cụm từ nhá các bạn nhấn vào copy thì này sao chép 12 cụm từ này và lưu ý nhá là không chia sẻ 12 cụm từ này với bất kỳ ai nhá 12 cụm từ này có lợi ích gì ạ là để chúng ta khôi phục phí khi chúng ta mất phí nhá ok sau đó các bạn nhấn vào next để tiếp tục cho mình này rồi bước kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành nhập lại tức là chọn lại 12 từ vừa nãy ha Ok, sau nhập xong rồi các bạn nhấn vào confirm để xác nhận này. Thì như vậy mình đã tạo ví Rise Wallet thành công nha. Ok, sau đó kế tiếp các bạn nhấn vào mục setting ở góc bên phải dưới cùng này. Tiếp nữa các bạn nhấn vào mục referral cho mình nha, tức là giới thiệu đấy. Thì ok ở đây có mục Who Invited You này, tức là ai đã mời bạn. Thì bạn tiến hành nhập cho mình mã mời là KZEA0819, sau đó nhấn vào Add nha, để ủng hộ cho Hoàng Giang Crypto mình ha. Rồi thì ok, sau khi chúng ta tải app cũng như là tạo ví thành công rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ cực kỳ đơn giản đây nha, như là like fanpage này, rồi tham gia group Facebook hay là tham gia group nhóm Telegram nha. Ok thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành like thích fanpage rise này, các bạn nhấn vào like rise fanpage nha. Sau đó các bạn nhập họ tên này, cũng như là địa chỉ email này, rồi cái tiêu mục country tức là quốc gia, các bạn tiến hành chọn Việt Nam cho mình ha. Việt Nam là chữ V thường ở cuối nha. Ok, nhấn chọn Việt Nam này. Sau đó các bạn có thể tích chọn vào thông báo cho tôi về những kỳ thi RISE khác nha. Ở đây thì là tùy chọn, các bạn tích chọn được, không tích chọn cũng được ha. Ok, đây mình sẽ tích chọn này. Sau đó các bạn nhớ like thích fanpage nha. Các bạn nhấn vào like này. Sau đó các bạn tiến hành đăng nhập link Facebook và tiếp tục nhấn vào like thích ha. Ok, như vậy là mình đã like thành công. Kế tiếp các bạn nhấn vào lưu cho mình này. Rồi, thì hôm nay sẽ là một giao diện như này. Đó, thì ở đây tiếp tục các bạn nhấn vào like rise cho mình nha. Ok thì vừa nãy mình đã like thích rồi, mình sẽ tiến hành quay trở lại này. Và bạn quan sát nhé, ở đây có câu hỏi này là fanpage Rise có bao nhiêu người theo dõi này. Thì bạn quay trở lại xem nhá, là fanpage có bao nhiêu người theo dõi nhá. Kéo xuống này, là hiện tại đang có 9.321 người theo dõi nhá. Ok các bạn quay trở lại điền này. 9.321 này. Người theo dõi nhá, chứ không phải người thích fanpage nha, nên các bạn lưu ý cho mình ha. Sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục này, rồi thì như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành chia sẻ like cùng bạn bè này. Các bạn nhấn chọn vào này. Ok thì đây các bạn có thể đọc này là comment tức là bình luận đấy và tag ba người bạn cùng hashtag like vào bài post tức là bài đăng nha và chia sẻ về trang cá nhân của bạn này. Đầu tiên thì các bạn sẽ sao chép hashtag này cho mình nha Sau đó nhấn vào đường link này Ok, kế tiếp các bạn kéo xuống này, nhấn vào chia sẻ cho mình ha. Rồi chọn chia sẻ công khai nha cũng như là đấy sau khi chia sẻ công khai xong rồi tiếp theo các bạn sẽ comment bình luận nhá và gắn hashtag là ride này cũng như là tag ba người bạn vào nha ok sau khi tag xong rồi các bạn nhớ chụp màn hình lại cho mình nha đó sao chép này rồi sau đó các bạn sẽ quay trở lại và tải hình ảnh vừa nãy chúng ta chụp màn hình lên nha ok sau khi tải xong rồi các bạn nhấn vào tiếp tục này rồi thì ok như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên nha Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào group tức là nhóm trên Facebook này. Các bạn nhấn vào tham gia group Rise trên Facebook nha. Kế tiếp nhấn vào tham gia này. Rồi thì đây sau đó tiếp tục các bạn nhấn vào tham gia nhóm ha. Và bạn cũng quan sát nhé là hiện tại nhóm đang có 11,6 nghìn thành viên này. Rồi sau đó các bạn quay trở lại ha. Và đây sẽ có câu hỏi này là cộng đồng Rise Việt Nam có bao nhiêu thành viên này. Thì vừa nãy chúng ta nhìn thấy là 11.600 đúng không? Ok chúng ta điền vào và nhấn vào tiếp tục ha. Ok và nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh Telegram của Rai nha. Các bạn nhấn vào đăng ký theo dõi tin tức về Rai này. Sau đó các bạn cũng thể quan sát thấy nhá, là ở đây cũng có câu hỏi là cộng đồng Rai Telegram Việt Nam có bao nhiêu thành viên nha. Ok, kế tiếp các bạn nhấn vào theo dõi cho mình này. Thì ở đây sau đó các bạn sẽ nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình ha. Và bạn cũng quan sát thấy này, là hiện tại kênh Telegram đang có 4.527 subscriber nha. Ok, các bạn nhớ cho mình nha. Rồi sau đó quay trở lại này và các bạn sẽ điền vào đây nha là 4527 này kế tiếp nhấn vào tiếp tục ha Ok như vậy là mình đã hoàn thành xong 4 nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ 5 là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào nhóm Telegram của Rai nha các bạn nhấn vào gia nhập cộng đồng Rai trên Telegram này sau đó kế tiếp nhấn vào tham gia ha và tương tự như vừa nãy các bạn nhấn vào soi group của góc dưới màn hình này rồi quay trở lại ha và đây cũng có câu hỏi là cộng đồng Rise Telegram Việt Nam có bao nhiêu thành viên này. Ok các bạn quay trở lại này, các bạn quan sát này, là hiện tại đang có 4.193 thành viên nha. Ok, sau đó các bạn quay trở lại này và điền vào nha, 4.193 này. Kế tiếp nhấn vào tiếp tục ha. Nhập địa chỉ ví BSC tức là Binance Smart Chain hay chúng ta thường gọi là BF20 đấy. Các bạn nhấn chọn vào này. Và các bạn cũng lưu ý cho mình nhé là chúng ta sẽ lấy địa chỉ ví BSC tức là Binance Smart Chain của chúng ta trên ví Rise Wallet ha. Ok, sau đó các bạn quay trở lại với Rise Core List 2. Tiếp theo các bạn nhấn vào mục Receive Token cho mình này. Ok, sau đó các bạn tìm cho mình đồng là BLB ha. Nếu các bạn nào không thấy thì bạn điền cho mình là BLB này. Đó. Và chỉ thêm ấy, bạn nào tìm mà không thấy đồng BLB tức là BF20 này, các bạn quay trở lại cho mình nha. Sau đó nhấn vào mục Setting tức là cài đặt này. Và mục Network tức là mạng lưới đấy, các bạn nhớ chọn cho mình là mạng 3 lần Smart Chain nha. Đó, Ok, sau đó các bạn quay trở lại và tìm đồng BLB nha. Rồi bấm chọn vào này. Thì đây các bạn quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR, cũng như là địa chỉ ví Binance Smart Chain, tức là BF20 của chúng ta đấy. Các bạn nhấn vào copy để tiến hành sao chép này. Rồi sau đó các bạn quay trở lại Aerobe này và dán vào đây ha. Kế tiếp nhấn vào tiếp tục này. Thì ok, lúc này các bạn quan sát này là xin lỗi bạn trang web bị lỗi. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ chia sẻ bạn cách chúng ta khắc phục lỗi này nha. Các bạn sẽ tiến hành mở email vừa nãy chúng ta đăng nhập ở đây ha giờ các bạn tìm đến email có tên là phiếu tham gia đã được xác nhận này đó các bạn kéo xuống này rồi bước kế tiếp các bạn nhấn vào hoàn thành còn lại 10 mục cho mình ha ok thứ này là hiện ra trong web của Aerobe nha các bạn kéo xuống này rồi sau đó các bạn nhập lại ha nhấn vào tiếp tục này đó thì ok như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ để tham gia Aerobe này nha thì ok, như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng giúp bạn cách để chúng ta làm kèo airdrop của dự án ví Rise Quality Litha để có thể là một trong 100.000 người may mắn nhất ăn chia 10 triệu đồng token Rise nha. Thì bạn nào thấy video này hay hữu cho bạn nhấn tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.